Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Hôm nay mình sẽ giới thiệu một ấp im mới tên là Kako Hagashi là ấp im của Nhật Bản là Kako Hagashi nay có nhiều hình ảnh giả sau khi chụp hình thì mọi người sẽ sửa hình ảnh đẹp hơn nữa đúng không? thì đó là mọi người sửa im ấp ờ, hình để thay đổi chụp hình đẹp hơn nhưng Kako Hagashi là có thể bỏ effect được nhé mọi người ờ, chắc chắn chắc chắn sau khi chụp hình thì chắc chắn sử dụng effect đúng không à, là ví dụ là mặt to hơn á nếu là một mi thì thay đổi hai mi đúng không và da đẹp hơn à bây giờ là mình cũng gia à, đen nhưng nếu sử dùng effecto thì thay đổi à, thay đổi giá chán nhá đúng không nếu sẽ sử dụng kako hagashi thì bỏ effect được thì bây giờ mình sẽ sử dụng áp dụng kako hagashi để kiểm tra áp dụng đó là tốt hay không là đầu tiên là chụp hình để sửa đẹp hơn này. bây giờ sẽ sử dụng này Takoharashi làm bỏ effect nhé mọi người sử dụng Tinder chưa là Tinder là, effect bước nhé đặc biệt là thiên án của cô gái là không phải không mặc thật nếu sử dụng app này mọi người biết được không mật của cô gái đó là như thế nào mọi người đầu tiên là trồng một hình ảnh từ sẽ có effect hấp dẫn ôi ôi ôi ôi và đẹp trai lắm đẹp trai quá ok <laughs> wow. nhưng vẫn vẫn dễ là không mặt của ca dư là đẹp trai đó đúng không bây giờ là hình ảnh này là được sử dụng effect nhưng không thay đổi ghê lắm không <laughs> phải thôi nha nên không <laughs> ai à à, miếng này miếng này là hai mi à là miếng này là một mi nhưng khi chụp hình thì ca dư là làm như thế này à cho nên là còn chỉ là hai mi à nhưng sử dụng các cô hagashi thì ba mi <laughs> tại sao và ờ, cái này là cái là có à, thương à có thương à có thương là giống như là thăm mỹ là thất bại cắt rồi à và hơn nữa là da của mình đó là hơi hơi à nào à đen à nhưng à hiện hãn được với em Kako Hagashi vẫn còn dạ chán nữa nên là thất vọng kết quả là mặt của Kazu thật là bên trái nè ờ, có effecto thì không thay đổi á vẫn còn mặt như thế này á đúng không nhưng sau khi sử dụng Kako Hagashi thì có effect nhiều hơn á tại vì là vốn dĩ là hai mi nhưng mà sử dụng Kako Hagashi thì mi và mập hơn nữa lại có tiệt nhiều nữa à, mọi người ơi là cảm thấy như thế nào đó là gần hơn là chụp hình nào đó. đúng rồi đầu tiên là gần hơn không chắc chắn là giống nhau đó Cho nên là vẫn sẽ ờ, dư là đẹp trai nhưng ấp những Kako Hagashi là rất, thú vị và hài nên mình hy vọng ngày mốt các bạn cũng sử dụng Kako Hagashi nha ừ chắc chắn là vui nha là mặt của mọi người là sẽ thay đổi như thế nào sẽ chỉ Kazu nha hãy viết comment nha hãy gửi uh, hình ảnh của mọi người nha rồi nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nha và mọi người mới biết nha Kazu là vốn dĩ đẹp trai nha cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha bye bye